chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng sáng in trên tường loang anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gối tròn trong tuổi nhớ tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai cành dài nghe có một lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa em ơi thôi đành dáng dở tình ta còn đâu câu nói ban đầu tình đôi ta khó phai màu bây giờ tại sao đành ươm khổ đau ước hẹn rồi nay trả với trăng em ơi non mòn biến cảm gì đâu ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cái xa lòng anh nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng anh ơi đừng trách nữa đừng nói chi thêm sẽ hẹn kiếp nào chồng cứ em còn giữ để mai khi còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm những ngày êm đềm sống. bên cánh thiệp hồng người không yêu sẽ kêu chồng hương rừng phân rồi nay trả với trăng sao em ơi non mòn biến càn gì đâu ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng anh nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng anh ơi đừng trách người chồng thứ em còn giữ để mai khi còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm những ngày êm đềm sống bên lời thư thay cánh thiệp hồng người không yêu sẽ kêu chồng dùng phần em là kiếp mơ hồng lời thư thay cánh thiệp hồng người không yêu sẽ kêu chồng dùng phần em là kiếp mơ đêm thâu đêm giấc mộng xanh hôm qua mang theo túi dài ngọc ngà đêm qua đêm tính gòn tương lai mơ thấy một ngày con yêu bây chân tôi đêm từng nhịp bước lẻ loi phai bây giờ đổi thay anh ơi thôi hết rồi hết rồi nào còn khi đón khi đưa những lần hẹn hò khi sớm khi trưa lời thề hứa hôm xưa thành khói mây đâu Chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi chan đem gác tỉa quỳ để đại trang nỗi thoáng buồn thương dòng lệ đại cha. em nhớ xưa rồi em không tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại cha. anh tình thư ngọt नहीं dần hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chân một người ra đi một người khẽ nói nắm tay hết dần hết